vô ba mít đây nè ba mít bên này dạ. đó chiếc tre buồn chiếu chiếu giờ à. chiếu mình thích thích chiếc chiếu không với cái quạt dạ. phải không cái quạt cái dù tiếng là tôi cũng thích nữa <laughs> vô tiếng cái vô tiếng mình coi ha chú ha dạ. bắt đài hậu giang phải không hậu giang ờ, để có ai có làm mình ờ, chụp ờ, hậu giang lên mạng coi lên mạng coi <laughs> cái này nè chỗ này nè đó, đó. Cái, cái, cái này con muốn cho nó sập luôn đá cho cho sập luôn wow rồi cây cột nha Sắp, ờ, người, ở nhà người ta bự vậy mà làm cửa nhỏ xíu hả nhỏ dạ, xíu mà nó vô cái nó vô cái sắn vô cái lòng cái băng vô cái cái đầu cái ốc cái trên Hello, xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Phước Hiện tại là Phước đang có mặt tại à, Phong Điền à, gần cầu Nhiếm để đến thăm nhà của chú à, Nguyễn Văn Y. Năm nay là chú 63 à, tuổi rồi và chú có biệt danh là người khổng lồ và nghe đâu thì à, chú hiện tại là sức khỏe cũng rất là yếu, mắt thì mờ và nhưng được cái là người dân ở đây rất là thương thì bữa nay mình sẽ ghé vô mình thăm và mình tìm hiểu rõ hơn về cái hoàn cảnh với lại mình xem chú như thế nào ha đi bữa nay thì cũng có rất là nhiều à, các bạn đã đi chung Ê Năm nay là chú ờ, nhớ mình bao nhiêu tuổi không chú ơi? Bây ờ, giờ cũng không biết nữa. Giờ nó mất nhớ luôn Hết nhớ mình nhiêu tuổi luôn hả? Dạ Mấy đứa nó, nó nhớ nó biết À còn chú thì chú không biết mình nhiều luôn dạ, không biết bao nhiêu chứ ờ, Bây nè, giờ nè, đi bán đó. đồ mấy trúng giật hết trơn vậy dạ. Thấy không? Con để cái này trước giờ thấy không? ờ thấy thấy con mắt bên đây thấy à còn bên đây nhìn bên đây thấy phải không giờ nó chèm chèm chút vui không bữa nay thấy ghé đồng gì vui không cũng vui <laughs> nói chuyện cũng vui vui <laughs> vui chú nghiện thuốc hả chú hả nghiện thuốc hả ờ mới mua một thuốc mình cũng là nửa gói đây nè à. ngày không mấy điếu rồi bao ông đéo chừng cái chục đéo luôn <laughs> nó bị giờ hồi nào tới vợ đúng rồi hồi đó bán quán hồi đó quán quán đó đúng là bây giờ hồi đó là bán ờ, cà phê rồi này kia rồi rồi là nghỉ luôn à, bà con đây chắc ta cũng thương chú nhiều phải không cũng nhiều lắm anh cũng dài dài cũng dưới ờ, ở ngoài chợ rồi tùm lum hết trơn là người ta cho đồ ăn đồ này hả ừ cho sách về nữa sách về luôn <laughs> ok đi lộn đường cái nó cho nó lục thịt nó, nó cho thải cho một cái đô thịt đây là cái nhà của ờ, chú ờ, Nguyễn Văn Y nè các bạn với cô chú nhà này thì cất cũng được 3 ờ, năm rồi nó chỉ có một ngắn chút xíu vậy thôi à, chỉ có dọn dẹn như vậy nhà này là của ờ, nhà tình thương người ta cất cho chú đây cái tivi này thì chú nói là nó bị hư hết trơn rồi giờ là coi không có được cái tivi này là hết coi được luôn hả chú ơi đâu nó bị gì đâu đâu đâu mở coi ơi thấy đồ mở không ờ, mở thì ờ, bên nín lông này được chứ bên trong là không được vậy đó hả nó đài hậu giang rồi bắt nó thì được mà nó bắt không được Đâu mở thử coi, mở con ai coi mở lên là được không? Trời, mò, à. không thấy đường nữa hả? Mò, cái, cái nút ở đây Đó hả? Mỗi lần mà phải ờ, cầm là phải Nhận nó, nó lên nè. Vậy vậy rồi nếu mà nó lên rồi sửa được rồi sao mà mình coi? Cũng có thấy đường đâu coi. Thở, thở. Đó, đó, đó, đó, đó. Đây, nó đông đó. À. Là Vĩnh Long luôn. bộ cái điểm không có nó bật này à lên không được nhưng mà hồi nãy nói là coi không được rồi nếu mà giờ mình coi được rồi mình ngồi đó mình thấy đường coi không thấy thấy, thấy hả bắt cái đèn lên cái ờ, thấy rõ thấy rõ lắm hả dạ. yeah. rồi bị cái con mắt mình hôm nay rồi nó không thấy được à bây vậy là hiện tại bây giờ là chú chỉ muốn uh, sửa cái tivi này thôi đúng không để coi phải không ờ, để coi đó mà tính mua cái khác lại là mình bỏ cái máy này luôn bỏ cái máy này yeah. Dạ. mua cái khác cái khác rồi. nó cỏ sữa à, cái khác cỡ cái khác cỡ à. không biết đâu ờ, mà, mà, mấy anh không biết nữa mò ờ. Ờ, cái, cái bự lại mắt mà thấy con thấy đứng này mà mò mò kiếm cái lúc để bật coi này gì nhá à, hậu giang không à thích, thích coi hậu giang hậu giang với cái cần thơ à. cái nồi cháu cũng không có bắt đâu dạ, có nghe kinh không thấy uh, lên mạng có có lo vô luôn ta chớp vô đó. đó đây là cái máy kinh luôn nè kinh tối nè là kinh không đó đó là vô có ra là vô nữa nè đâu có lò vô đâu đâu đâu đâu có lò vô đâu đâu mở lò vô nghe coi ờ, không thấy đường không thấy đường rồi ổng câu điện ổng ổng quấn hết trơn không cho đụng cái mối điện luôn không có không làm cắn luôn rồi ổng quấn sạch sẽ luôn quấn cứng luôn này đó dạ. ờ nó có điện không luôn quấn cái chơi đó quấn hết trơn này nè hết trơn không có ổng không thấy đường mình nó cho chắc chắn để thôi à chứ tivi cũng đây chị như như chị quanh như cô quanh nói nãy là đâu có hư đâu mà tại vì do không biết đường rồi gà tan gà dạ. gà <laughs> <laughs> bạn vừa nghe chương trình phát thanh Đó, Tập trung dữ lắm luôn Tập trung dữ lắm Cái tội ha Nhiều người ta khó cho hai chú vui vẻ Em phải về kết thúc để tiết dung chỉ cho giải cách nha. và bây giờ đó, mời quý khán giả nghe tài chú ý để thu thập đó, một số trời gà Đại à, phái Đại Hậu Giang coi tivi của mình. một rồi mà mình chưa được cái kêu nghe giới thiệu cho phụ huynh và quý khán giả nha. Đây là có các tình tiết các khán sao hả? Đó. Là Vinh rất nhiều nói cụ thể để quý vị cũng như là quý khán giả được nghe. Được cho thứ nhất là con con tắt ha. Dạ. Dạ. 40 thang là 4 lon gạo ăn sạch trơn luôn. Thôi, không thôi. Dạ Trời 4 lon. 4 lon nó hết trơn luôn đó. Mà bây giờ nó hết khoảng 3 40 tuổi hang là 4 lon gạo hết trơn đó. Nó còn khỏe lắm mà dạ luôn. Rồi, cái chiếu của Cái chiếu Ủa? nó bị nó kéo nó thun lại hoài, kéo ra cái nó thun lại hoài. Dạ. Ông để hỏi. Chú, chú chú y, chú chú y chú ờ, cái cái chú thích ngủ cái chiếu như vậy hay là cái niệm cái này chiếc chiếu uh, gì gần à. nó, nó bị thun hoài à. không ý ý của chú là chú muốn ngủ ờ, cái chiếu cái chiếu mới không hay là mua à, niệm mới cái, cái, cái, có, cái niệm mà mới mua người ta cho được cái cái niệm rồi à. bỏ bên à. là là à đúng cái, rồi cái, cái, thuốc cháy không thấy đường nằm trên em cái lưng nè à. nè vậy là cũng cho được cái cái, cái, cái đồ mình à, nằm cái giường này nè dạ nó mày mua cho tao chiếc chiếu khác thôi chiếc chiếu này sao nó thun hoài vậy tưởng gần à vậy, vậy mà giặt hoài coi nó thun hoài giặt còn cái nó thun hoài cái chiếu này à, cũng lâu dữ à lâu lắm rồi à. có đôi dép kìa mà lúc cái tay gì được cái chân của chú à. vô cái nó đau cái dột đôi dép đâu chị à đây hả Trời. ba bốn đôi mà mang không được bỏ đấy hả dạ, rồi đôi dép dép cho chú coi nè, đôi dép luôn đó mà ông đau chân mà mang không được hả chú y quen rồi đi chân không quen rồi này làm bên nước ngoài gửi qua cho nè nước ngoài không đây đâu có tay cứng cái dép này là nó đo đau lắm thôi không được mang vô trời ơi đi rồi, dép kìa ai lận chứ không phải vợ hồi đó ờ, sắm rồi dép ờ, đo ai cũng cừ hết trơn bự quá mà mai làm đóng đôi dép mang vô không biết mang đôi dép ra làm sao nữa trời đó dạ. ló ra rồi có gan nữa còn gan nữa chút xíu hồn gan không vừa chặt quá bự đó không đó không tài chú đây là cũng bị uh đứt nói gần mà đứt gần giờ mà nói được còn giờ nó cong như vậy luôn à. nè rồi nó, nó có chặt cái dao xuống cái cái ngón này nó thù lơ luôn là tới giờ là nó vậy luôn à vậy luôn hồi, ông đức đâu hồi 30 tuổi hay gì đức 30 tuổi cơm hồi xưa là mình ăn một ngày là bao nhiêu chén chú vị ăn mà tô không à tô mà chứ không có chén hả chén ăn giờ ăn cái đâu có ai chiếu ăn chè đổ về lan là khoảng cỡ hai hai ba chục chén không hồi đó là ăn hai trăm viên đó hai trăm chén không có hai mươi lăm chén là năm chục viên không nói hai trăm viên ờ, nó là tôi nói hai trăm viên chè luôn đó ờ, mấy ông nói ờ, giờ tôi mà ông tôi mà ăn thử coi <laughs> cái tôi vô cháu coi là ăn rồi thấy ăn ngon quá mày cái <laughs> ăn sạch sẽ luôn ăn hai năm chục viên chè hai dĩa sôi luôn mạnh lắm mà bà chạy yếu rồi giờ yếu rồi trời bốn lon gạo mà ăn sạch nhát luôn mà nó đói mà nó mà, mà mệt về cái xong ăn ngon có mua có trời ăn hết trơn sạch sẽ đói vậy ăn ngon quá trời đi về, đi lúc về. trước là chú làm cái gì rồi bằng cỏ bằng gác ở ngoài vườn dạ làm vườn là nhiều hả chú dạ hồi đó bằng cam quýt rồi xà xà vậy đó hồi đó ba ông trồng cam cái giặt này dữ lắm bởi với quýt ổng đi bằng cỏ tối ngày đi chổi ba cam ba quýt hồi xưa là chắc là đâu cần phải mướn gì cao cao đâu cần phải mướn không đứng giới tay là <laughs> giới tay là bẻ giới tay là bẻ giới tay là bẻ nó thấp trũng nè nó có ba cao thấp trũng tại phải thầy chú cao nhìn xuống thấy nó thấp ờ, mình thì nhìn lên thấy nó cao đâu mà sáng đụng chỗ nào đâu chú y cửa, cửa nào hồi sáng à, ờ, tập cái cái tay đỏ cái này đó hả người ta cái vòng như đây chút kia ra là nó mà ngang gì kỳ cục đâu ai giờ đi vô lại coi có thấy đường đi không đi thử coi đâu mồi mà đi thử vô coi thấy không đi vệ sinh trong cũng yếu yếu quá trời yếu rồi rồi rồi rồi đấy vậy đó bởi vì nói tivi bị hư là phải rồi có thấy đường coi đâu cái này nè chỗ này nè này đó. cái này muốn cho nó sập luôn đá cho sập luôn wow rồi kỳ cục nha người ta, ờ, người, người ta bự vậy mà làm cửa nhỏ xíu hả nhỏ dạ, xíu mà nó vô cái nó vô cái sắn vô cái lòng cái băng vô cái cái đầu cái ốc cái trên ngồi ngồi xuống tiếp thẳng ngồi đi giận mấy cái thằng ở bển đó mặn ăn thì kỳ cục của người ta mà, ờ, mà không có anh gì mà nó làm mà, mà ăn lỡ lại hết trơn tôi là ờ, tôi tạc cái tôi tôi nói lớn chứ không, có nói nhỏ áo ở đây là chú thường bận là xây gì ta sắc ra hết cỡ luôn không nó vậy đó hả có cái quần là nó lúc nào cũng như cái vỏ đa, đa số chắc là nhiều đồ quần áo rồi người ta cũng cho là chú bận nhiều cho nhiều dạ cái quần đầu đĩa cho không ngọc đó bây giờ không ở đây không nó, quên đây thiếu cây quạt hết ta mất sửa lại ở đây à, chú có nực không thường thường chú có nực không ngủ á ờ, thì ờ, không có cái bánh quạt à, không có không có quạt hả ờ. có có, có thích cây quạt không thích cây quạt nào có cái quạt <laughs> thích cây quạt không có cây quạt trời nắng nóng quá mà không có cái quạt ờ, nắng vụ nữa mình có làm quạt với ghim điện cẩn thận không? Dạ, bên này mà nhiều ông không cái gì cũng kêu mình ờ, phải mệt nó nằm nó mở kè kè kè. Cứ đi ba bữa đi mua pin, bốn bữa đi mua pin và nó để em là tôi làm cho ông khỏi đi mua pin không quấn cứng nhắc luôn, không có cho đụng dây điện gì cho. À, ai quấn? Ông xã của cô đó Tiền qua đó là để cho ổ điện mình đó, đó. à, truyền qua đây cái quạt để nhiều cái quạt để đây rồi biết dấu ghim không ừ, ghim được không hay là để trên này không dám thọt tay vô dạ. à, thọt tay vô luôn á hả cái này á nếu mà có có có mua có cây quạt á là chỉ gắn vô đây là cầm sợi dây giật á à đúng rồi kiểu mà quạt treo á ờ ghim vô đây là xong rồi á chú chỉ cần giật dây cái là nó quạt có cái đó ờ, cái nó có chứ mình nhận chứ nó chạy phà phà phà à, thích nhấn nút hả nhấn nút nó làm nhấn nút á vậy là thích cái loại mà nhấn nút chứ không phải là nhấn nút á nhấn nút chứ không phải thích bây giờ nó có loại giật dây rồi là luôn đó mà không thấy được không thấy được bấm bây giờ là chỉ có sợi dây nọ nó sợi dây giật cái xuống là nó quay hà giờ giờ này là cái bấm nút rồi còn phải nhấn nút à, à cái quạt phải nhấn nút còn phải kiếm kiếm giờ dây giật không chịu không nó nhấn nút để này nè để quạt để cho nó tự do mà để tự do à. rồi nó tự do có thể kinh tế đi lui được nữa ví dụ để này được nè hứa Chừng tắt đó, nhà anh Khốn à. À đó, dễ biết cái, cái quạt đó, cái loại giật chắc chưa biết quá ta cái loại mà giật dây á không biết thì cái loại mà có cái chân dưới bấm nút thì chắc không biết đó hoặc rồi những cái nút lại cái để bàn này được để cái chỗ này được đây cho quay bấm là chừa chỗ này mát lực thiệt trong này nó hồng ton nghe đâu chú y có làm cái chuồng gà làm xong chưa Cho làm xong rồi đó đâu chuồng gà đâu làm đó <laughs> là làm hả làm đâu chuồng gà đâu dắt con ra chuồng gà coi chuồng gà của chú rồi. Ừ, ờ, cả cả tháng dạ. chưa rồi dạ. dạ, mượn ờ, mướn ta làm luôn mướn ta làm luôn đi ra coi cái chuồng gà ra coi nuôi được mấy con gà ờ, chuồng gà với cà chua đi không mà đi không không hầu mang dép đi không được cưng ơi cô dẹp dép hồi để để để chú dắt dẹp giùm con hả con tốt để con đi ra cái chuồng gà kiếm cái uh, chuồng gà chuồng gà tính ờ, nhốt nó nữa sợ nó ra ngoài lộ thấy, thấy đường đi không Đấy. có con nào ngoài chưa chú em à, ờ, chưa có mới mới mới ấp mới ấp rồi hả mới con rồi nó trèo trên cây á rồi nó đi tầm bậy nó bắt nó dạ. không dạ. đi rồi tiền đâu mua ta cho tiền mua hả mà <laughs> dò mà không chút không trúng nó có làm trúng cái không mà trúng được nhiêu là nhiều nhất trăm trăm ngàn <laughs> được trăm mà được một triệu bạc nó cũng không ai triệu bạc rồi đến lấy triệu bạc nó làm gì giờ có triệu bạc thì lấy triệu nó làm gì ờ, sống mạng kia đấy với giờ sống cái quạt sống cái chiếu rồi phải không ờ. rồi sống gì nữa thôi đồ chơi không à. sống đồ chơi không à? <laughs> sống gà không này quá sắc chuồng gà này phải không ờ. đó đó là đó là cái chuồng gà đó là hả có, có cái hầm cá ngoài này nữa nè cá nhóc cái chân cá gì vậy chú cá chê nó bự bự bự hết trơn rồi đây chuồng gà này hả chú ơi dạ. ủa đâu có con nào đâu đâu có đường dạ, vô đâu mà đi về mình à, đóng cửa rồi à, đóng cửa đi đường bên đây qua hả ủa rồi cái mã này đây là của ai của à, à, dạ, anh à, chồng đó chồng đi, đi, đi, hướng nào đau thường là chú đi ra chú đi hướng nào qua đi đi thẳng lẹ đi đi đạp ba vịnh vịnh chú vịnh chú ấy, ấy. không được không được vô trong mấy cái bụi cây không mà. không thấy được không thấy được nào đi đi đi chưa tặng tặng tặng ngoại ngoại có nhà ngoài đó ủa còn cái này là chuồng gà của ai của tôi đâu đâu cái chuồng gà đâu đi vô cổng đâu làm coi sao đâu đâu coi coi chuồng gà này ủa ngoài kia có nhà nữa hả có nhà ngoài ngoài có ba thôi Ừ. Dọn à, chút nữa ra ngoài giờ vô coi chuồng gà này coi chú làm này, này là tự làm mình nên luôn hả? Ờ, muốn ta làm. muốn luôn hả? Sao mà làm không chịu làm mình nên? mình Nên làm cái không còi chứ nó mà mạnh. <laughs> Mình đốn ba cày biết bao nhiêu. cửa À cửa bên đây đó hả? Ờ. À có con gà ở đây chưa? Chưa, chưa nó nó, nó không chịu vô. Nó không chịu vô hả? này dạ cái cửa là đây nè phải không? Ờ. Để bà Uyên Thiết ở chồng rồi cạn cản ở đâu. giờ đâu có con nào đâu chưa có chưa có vô tại nó nói chú không gắn quạt chưa nực của nó mở đấy chú ơi đâu rồi giờ ra nhà ba ba ba của chú ở đây hả ờ à, ngoài thương không thương ba dữ lắm không à, ông ông ông nuôi tôi đó hồi nhỏ là ông nuôi tôi đó rồi mất mất mất lúc là chú mấy tuổi lâu rồi cũng ờ, mấy, mấy tháng chừng bút hết trơn mặt ờ, ờ, nhức lắm nhức dữ lắm luôn á ờ, là chồng của chị quanh phải không dạng dạ, tính mạch đó con giờ bị đó nhiều lắm nó hoàng mình thí dụ mình công việc của mình mà đứng hoài là nó sẽ bị á dạ cũng là vợ ừ. móc đất này kêu hết trời cuộn cuộn ồ quá trời luôn rồi có cây sữa cây đây là có cái bương này nè thấy luôn nha biết có cây sữa mấy mương ngoài đây luôn nè à, giỡn rồi cái khoai ờ, ngọt đây này khoai ngọt luôn hả à, trồng vườn giàu bên đây rồi đi vậy là đạp này đau chân không chú ơi dịnh dịnh chú hết ơi chân đó chứ rồi rồi người ta vô thăm chú hả dạ. mày cái nó ở dưới cá này nhấp cái đây là hoa hậu đồng bằng sông cửu long có con bự không? Bự, bự. Rồi tặng cho con vài chục con được không? Bắt không được nó nó giống cho hả? Cho để bắt được hết á. Ừ, bắt không gỏi cho bắt Rồi xuống nước Chạy nước còn bụi chú luôn. Chân là bị này là sao ta mà giãn tĩnh mạch em bị giãn tĩnh mạch. Là thẳng không được hả? Nó nhức lắm. Nhức lắm. Dạ. Rồi, Chú có bị đau chân không? Đây là kim ca sĩ cô gái bán sim <laughs> kim nhỏ đấy đỡ cái ông không có bệnh gì à, đúng rồi thấy cũng đỡ có, còn chỉ có là giờ là chú hiện tại là chỉ có uh, bị uh, ờ, mắt mờ mắt mờ thì hồi xưa giờ rồi à, với lại bây giờ luôn với lại uh, cái chân yếu vậy thôi phải không yếu mà té mấy lần rồi té nữa hả đi té té chứ luôn trời ơi té chảy máu giò luôn đi chậm thôi Phước ơi <laughs> em đi lẹ đi lẹ là không được từ đây ra mà đó bây giờ tốt luôn mày là của người ta rồi bác cần ta vậy giờ nếu mà đang cần là niệm thì giờ là sợ, cô sợ cháy sợ không sợ hơi sợ đó mua chiếu chiếc chiếu Giờ à. chiếu mình thích thích chiếc chiếu không với cái quạt à, phải không cái quạt cái dù tiếng là tôi cũng thích nữa <laughs> vô tiếng vô tiếng mình coi ha chú ha bắt đài hậu giang phải không hậu giang à, để có ai có làm à, mình chụp à, hậu giang lên mạng coi lên mạng coi thấy không có cỏ nó không có cỏ mà nó cái hình gì cây cục á dạ. hát luôn hát không được đại hội đại cho tivi á hả à dạ thì bữa nay con ghé lại đây á cũng là lần đầu tiên con à, ghé chú cái thăm chú thứ nhất là chúc sức khỏe chú với lại à, mong uh, chú á giữ gìn sức khỏe dạ. đừng có uh, đi xa quá ra đi vòng vòng gần nhà chơi thôi dạ. đi xa dạ, quá không thấy đường đâu cái nữa là ờ à, đó với một cái nữa là con không có gì nhiều hôm nay đây thì con sẽ ờ, đây là cũng có những mạnh thường quân á người ta gửi con để ờ, có gì ờ, cô là cô qua không ạ à? cô phượng à có gì cô uh, nấu gì đó để cho chú ăn thầy chú ờ. nấu được dưới đây là có ba cái uh, yến xào ba hộp cũng có một bạn uh, gửi con để có gì gửi cho chú dạ. cái này thì mình có bỏ nước đá rồi ăn không rồi như chè gì đó giống như chè à, thì đó mình mở hộp rồi mình ăn thôi còn ở đây là chút uh, tiền của mạnh thường quân đã gửi con gửi cho chú uh, chẳng hạn như uh, cô á có coi có mua được cái quạt cho chú á, quạt bóng á thì cô mua ờ, giúp cho chú cái quạt bóng còn cái tivi á thì nữa để nữa dạng coi coi uh, có không để uh, kiếm cái tivi bự bự vô dạ. đem vô gửi tặng cho chú dạ, ha dạ. thích cái tivi bự phải không thích không thấy đường không thấy thấy giờ thấy rồi không dạ đây cái này á là của cái anh hồi nãy anh đi chung á rồi anh gửi lại anh đi về trước à còn cái này là của mấy mạnh hùng quân bình con hồi cô gửi cho chú dạ dạ nhớ nhà này vô nhớ nhà này vô làm cho cái hương tiếng nó nghe sợ sợ đi chát luôn rồi thì Phước xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi cái video này à, Nếu mà các cô chú anh chị các bạn muốn ghé thăm chú thì mình đi tới chợ Phong Điền Tới chợ rồi xong mình chạy thẳng cái xíu nữa tới chợ Cầu Nhiếm Mình quẹo tới trái thay cầu xíu xíu nữa có bản Hồ Quý Phước sẽ để cái địa chỉ ở dưới phần bình luận và cái bài đăng này à, mong các cô chú anh chị mình có dịp có một lần ghé ngang phong điền thì mình ghé mình thăm chú chú thì nói chuyện rất là vui vẻ như hồi nãy giờ các bạn có xem mình đã biết rồi đó à, chú có nói chuyện gì không chào ông chào tất cả mọi người ơi bên đây nè bên đây nè bên đây nè bên đây nè bên đây nè rồi cảm ơn cảm ơn cảm ơn gọi gì nữa cảm ơn tất cả mọi người ghé thăm chú ha thăm ờ, cháu đi thăm cháu đi cháu hộ cháu đi ủng hộ ủng hộ <laughs> rồi bye bye các bạn bye bye dạ, các bạn dạ, bye bye chú nhớ nha nhớ là ở nhà là quay gác nha nhớ nhà tôi ờ, đi chết rồi nhưng hồi nãy ờ, đi chết rồi không thấy <laughs> dạ đúng rồi